Truyện Con cái chúng ta giỏi thật Nhà văn azip Nessin Bức thư thứ 13 Tôi đã làm quen một thần đồng Janet thân mến, tôi chân thành chúc bạn và em Mentin mau chóng phục hồi sức khỏe. Rất vui mừng là mẹ bạn còn nhớ đến tôi. Bạn đã mô tả thật là hay về lễ sinh nhật của Ataman đã dự ngày sinh nhật như thế buồn cười quá nhỉ Bạn biết không Tôi chưa bao giờ làm lễ sinh nhật của mình đâu nhé Trong gia đình tôi Chưa có cái lễ hay ho ấy Mà tôi cũng ít có dịp đi dự lễ sinh nhật của người khác Một lần Vào kỳ nghỉ hè năm ngoái Tôi được mẹ cho đến nhà bà con của ba tôi chơi trong ba ngày Ở đó có một cô bé hàng xóm tổ chức lễ mừng sinh nhật đã mời chúng tôi đến tham dự Đấy là ngày sinh duy nhất của người khác mà tôi được biết. Nhưng cũng có những việc làm tôi phải nhớ và có lẽ chẳng bao giờ quên. Hôm đó, có một cậu bé ngỗ nghịch, hỗn láo cũng là khách như tôi thôi, nhưng đã làm những việc động trời khiến chủ nhà phải một phen khốn đốn. Nó đã nghĩ ra bao nhiêu là trò phá phách, làm cho mọi người không thể nào chịu đựng nổi. Mọi người đang vui vẻ trong phòng khách Tự nhiên chúng tôi nghe có tiếng kêu cứu. Cả nhà chạy bổ đi tìm, hóa ra tiếng kêu vọng ra từ trong nhà xí. Có ai đó đang đấm cửa từ bên trong và la ầm ĩ. Một bà bị nhốt đang bực tức phát khóc lên. Có người đã khóa cửa từ bên ngoài đấy, hãy mở cửa cho tôi với. Chủ nhà vội vã đi tìm chìa khóa nhưng không thấy đâu cả có một ông lùng tịt và béo mập cười khoái chí. Tôi có thể đảm bảo với các vị đây là trò nghịch ngợm của thằng cháu nhà tôi. À, nó đâu rồi nhỉ? Mọi người đổ xô đi tìm, nhưng chẳng thấy cậu con quý tử của ngài béo đâu cả. Còn ông ta thì chẳng tiếc lời khen ngợi cậu con trai. Trời ơi, nó thông minh cực kỳ, cháu nó nhanh như một tia chớp ấy. Suốt ngày nó chẳng ngồi yên một chỗ nào cả Thằng bé thông minh không tưởng tượng được Tôi dám chắc với các vị là cháu nó đã khóa cửa nhốt người đàn bà trong nhà xí Các vị nhớ lời cho tôi Không thể là ai khác đâu Khốn khổ cho cái bà còn bị giam đang sợ hãi Dập cửa và kêu cứu một cách tuyệt vọng Mọi người lo lắng đi tìm chìa khóa hoặc thằng bé hỗn láo Thế mà Ngài Béo vẫn cứ bình tĩnh là một bài diễn thuyết dài với quan khách về sự thông minh xuất thần của đứa con quý hóa nhà ông. Ôi, các ngài không thể biết được cháu nó thông minh đến mức nào đâu. Chẳng bao giờ nó phải học hành gì hết. Đến ngày thi, chỉ cần dở sách xem qua một lượt là xong. Nó đã biết hết cả rồi. Tôi cũng vậy đấy. Hồi bé tôi có cần học hành gì đâu. Thằng bé nhà tôi giống cha như đúc Bạn bè của nó thì phải học từ tình mơ sáng đến nửa đêm Còn thằng cháu nhà tôi thì cứ là nhởn nhơ, nhàn nhã ấy thế mà năm nào nó cũng học giỏi lên lớp đấy Tôi chả thích có đứa con suốt ngày gặm sách như mọt Cần phải thông minh kia Mà trí thông minh thì thằng bé nhà tôi có thừa Cháu nó mọi người vất vả đi tìm thằng bé thông minh đặc biệt ấy ông béo tay chắp sao đít không chút ngượng ngùng còn ra vẻ khuyên đám đông này các vị thử tìm ở gầm giường xem cháu nó hay trốn xuống đó lắm nó thích lẫn vào các xó xỉnh sau khi nghịch ngợm lắm chủ nhà nghe theo lời khuyên cúi xuống tìm dưới gầm giường thì bỗng có một vật gì đó rơi trúng lưng ông ta đó là chiếc chìa khóa nhà xí. Có tiếng cười khanh khách và cậu bé thông minh đặc biệt nhảy ào từ trên nóc tủ xuống giường. Thế là ba nó được phen khoái chí. Tôi đã bảo mà các vị thấy chưa? Đúng là nó nha. Cháu nó lại thông minh đến mức thay đổi cả chỗ nấp mọi khi để đánh lừa bà nó. Ôi thằng bé chả chịu ngồi yên chỗ nào. Ngày hôm đó, tất cả mọi người đều vất vả. Chủ nhà bị một phe nghiêng ngửa, nhà ông đồ đạc lộn phèo rối tung vì thằng bé thông minh cực kỳ của ông béo. Một việc khác làm tôi khó quên trong dịp nghỉ hè đó là tôi đã vinh dự được làm quen với một thần đồng. Nói một cách chính xác hơn là một cậu bé muốn trở thành thần đồng. Có hôm, đến chơi nhà người chị họ, Tôi đã được giới thiệu để làm quen với một đứa bé cùng tuổi. Đó là một cậu bé gầy gò, ốm nhách, đeo kính trắng và có vẻ trầm tư. Chúng tôi bắt tay nhau xong, theo lẽ thường rất tự nhiên thôi. Tôi hỏi tên nó là gì? Nó chẳng trả lời gì cả. Tưởng rằng nó bị điếc, tôi hỏi to hơn. Sau khi suy nghĩ khá lâu, như đang phải giải một bài toán khó. Nó mới nói tên cho tôi biết Tôi hỏi tiếp nó học lớp mấy Nó vẫn phải nghĩ ngợi một lát rồi mới trả lời Hình như nó chẳng bao giờ tự nói câu gì cả Hơn nữa, sau mỗi câu hỏi của người khác đặt ra cho nó Nó đều như đắm mình vào suy tư Lung lắm rồi mới trả lời Ngạc nhiên quá, tôi hỏi người chị họ Cậu bé này bị thần kinh hả chị? Chị tôi cười ngất bảo tôi Đâu có, ngược lại chứ Bà nó bảo đó là một thần đồng của đất nước đây em ạ Một cô hàng xóm là bạn của chị tôi đến chơi cho biết thêm Người ta nói cậu bé này sẽ trở thành thiên tài đấy Sao lại có chuyện như vậy được Một người phải cần đến 2 phút suy nghĩ mới trả lời anh ta tên gì Mà lại có thể trở thành thiên tài được ư ấy đấy chính vì là thần đồng sắp trở thành thiên tài nên phải làm như vậy đấy em ạ à. bà nó đã dạy nó ngay cả khi người ta hỏi con là gì con cũng đừng trả lời vội phải tập trung trí tuệ suy nghĩ thật sâu sắc rồi hãy trả lời chị tôi giải thích cho tôi Cô hàng xóm và chị họ tôi thi nhau kể bao nhiêu là chuyện về nhân vật đặc biệt sắp trở thành thiên tài ấy. Bà nó nói, đúng ra ông ta phải là thiên tài rồi, nhưng đã lỡ nên ông quyết phải là cha của một thiên tài khác. Ông bỏ công nghiên cứu kỹ hết cuộc đời và sự nghiệp của các thiên tài trên trái đất từ trước tới nay. Ông quyết định sẽ tạo ra cho nhân loại một thiên tài mới. Một trong những kết luận rút ra được sau các nghiên cứu là cha của đa số các thiên tài đều rất lớn tuổi mới sinh ra họ. Vì thế, ông ấy lập gia đình khá muộn, mãi sau tuổi 40. Làm sao các chị biết được tất cả những chuyện đó? Cậu bé dở câm dở điếc này kể cho các chị nghe à? Tôi thắc mắc vội hỏi ngay mấy chị đang thao thao bất tuyệt. Ồ, sao em lại hỏi thế? Cả khu này thuộc Lào câu chuyện đó, ai mà chả biết. Mọi người đang kháo nhau chuyện một thiên tài sắp xuất hiện trong khu cơ mà. Như vậy, đến ngoài 40 tuổi ông ta mới cưới vợ, nhưng đợi mãi chẳng có con. Muốn bằng bất cứ giá nào cũng phải được làm cha của một thiên tài. Ông ấy lo nghĩ đến già sọm đi trông thấy. Cuối cùng vợ ông cũng có bầu, mang lại trong niềm hy vọng. Còn người khốn khổ ấy ngày đêm cầu nguyện trời đất cho ông ta một đứa con gầy còm. Vì sao thế? Đơn giản thôi, Ông ta bảo đa số các thiên tài đều xuất thân từ những đứa trẻ gầy còm ốm yếu. Cầu nguyện chưa đủ, ông còn bắt vợ kiên khem đủ thứ bổ béo để khỏi làm cái thai khỏe mạnh mập mạp. Khi bà vợ ông sanh, đứa trẻ còn nhom đến mức bác sĩ đã dự đoán là nó không thể nào sống nổi. Nhưng cứ như có phép lạ, đứa trẻ đã sống và lớn lên. Ông bố quyết định con ông phải trở thành một nhà thơ lớn thậm chí một nhà thơ kỳ tài vĩ đại của toàn thế giới cơ. Đọc sách thấy một nhà thơ nổi tiếng thôi bú rất sớm, ông ta cũng bắt đứa con tội nghiệp rời bú mẹ nó, lúc nó mới được gần một tháng. Đến khi đứa bé lên một tuổi bị ngã từ trên nôi xuống què chân, ông ta đã vui mừng khôn xiết, bởi vì ông ta biết có một nhà thơ lớn khập khiển vì bị què từ nhỏ. Sau đó, người cha kỳ quặc lại tìm mọi cách cho con lớn chậm, không phát triển chiều cao. Ông ta lý luận rằng các thiên tài hầu hết đều nhỏ con, thấp bé. Sau khi nghe hết câu chuyện, tôi mới hiểu tại sao cậu bé phải cố suy nghĩ thật lâu để trả lời người ta tên nó là gì. Thật ra, theo tôi thì cậu ta đâu có suy nghĩ gì, mà chỉ làm ra vẻ suy nghĩ mà thôi. Tôi rất buồn vì được tin cô bạn Hikmet đáng thương không đi học nữa. Khổ thân cô bé, chắc gia đình nó đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Hôm qua ở trường tôi, người ta đã tiêm chủng bệnh dịch tả cho tất cả học sinh. Hôm nay chúng tôi được ở nhà. Ngay bây giờ tôi sẽ ra bưu điện bỏ thư cho bạn. Sau đó tôi sẽ về học bài, làm bài tập. Thầy giáo cho chúng tôi bao nhiêu là bài tập toán, Cánh tay trái hôm qua tiêm chủng bắt đầu cảm thấy đau rồi. Tôi tạm ngừng bút nhé. Chúc bạn vui vẻ, Zeynep ạ. À. Chào thân mến, Ahmed. Bức thư thứ 14 Nhiều giọt nước làm nên biển cả Ahmed thân mến, Hai ngày trước đây tôi đã nhận được thư và thiếp mừng năm mới của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều về sự quan tâm nhân dịp năm mới đến. Tôi cũng đã gửi bạn lá thiếp cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, cái thiếp của tôi không đẹp bằng bạn đâu, bởi vì tôi không có năng khiếu vẽ như bạn. Ôi, cái hình bạn vẽ thêm vào mới dễ thương làm sao. Tôi đã cho mấy đứa bạn xem cái thiếp, bọn nó đứa nào cũng thích và khen tài vẽ của bạn. Ở gia đình tôi, ngày đầu năm mới có lẽ vui hơn đêm giao thừa nhiều. Đêm giao thừa ba mẹ tôi hình như gặp nhiều cái không may lắm. Tôi sẽ lần lượt kể cho bạn nghe về câu chuyện. Ba mẹ tôi là những người rất tiết kiệm. Bạn đừng hiểu lầm, tôi không bảo ba mẹ là bủng xỉn, keo kiệt, không phải đâu. Cả hai người đều muốn tính toán chi thu rất cẩn thận và biết lúc nào phải chi tiêu, lúc nào cần tiết kiệm. Trong nhà tôi đã hình thành một số thói quen nhất định. Ví dụ, nếu tình cờ tôi để quên cây bút viết trên bàn không đậy nắp, thế là ba tôi lập tức cho tôi một bài. Đó là một bài giảng thật sự, dài lê thê về tiết kiệm mà tôi đã thuộc lào lào. Nếu con không đậy nắp lại, mực ở ngoài bút khô cứng lại, làm sao con viết được nữa? Nếu chẳng may sơ ý con đánh rơi xuống sàn Thế là rồi, ngòi bút cũng sẽ tiêu luôn. Đó là sự hoang phí lớn đấy nhé. Con người ai cũng phải tiết kiệm con ạ. À. Nếu men tin vô ý, dở tập bỏ qua hai trang giấy trắng không viết, mẹ tôi nhìn thấy thế nào nó cũng bị chỉnh cho một trận. Đừng có hoang phí thế con, nhiều giọt nước tạo nên biển cả. Nếu con phí phạm mỗi ngày một trang giấy, thì một năm con vứt đi mấy quyển tập, không phải là đáng tiếc hay sao? men tin cũng hay đánh mất bút chì Mẹ tôi thấy nó hỏi bút chì là rên rảnh Trời ơi, tôi chán mua bút chì lắm rồi Tất nhiên tiết kiệm là rất tốt Tôi hiểu và cũng rất muốn tiết kiệm đấy chứ Nhưng mà tôi cũng chán ngấy sự tiết kiệm thái quá trong gia đình Rồi đến cả bà nội tôi lúc nào đến chơi cũng kêu tôi không biết tiết kiệm Này, cháu gái của bà nhiều xu làm nên nghìn vạn đồng đấy Nhiều giọt nước tụ lại mà thành biển cả mênh mông Ông nội mua cho chúng tôi mỗi đứa một cái túi nhỏ rất đẹp để đựng tiền tiết kiệm Khi đưa cho chúng tôi, nội cũng làm một bài diễn thuyết Các cháu đừng có bao giờ quên Phải luôn luôn nhớ rằng Nhiều giọt nước tạo thành biển cả Hãy tiết kiệm, gom góp từng xu Cuối cùng các cháu sẽ có món tiền lớn Phải nhớ lời ông Ông nội tôi có thói quen khi nói với người dưới cái gì Thì thường hay bắt nhắc lại Vừa đọc xong câu châm ngôn Nội đã hỏi ngay Như vậy nhiều giọt nước làm đầy cái gì nào Thưa ông đầy hồ ả Nghe xong câu trả lời đúng Ông nội vừa lòng và chấm dứt bài diễn thuyết Tôi thì thật tình đã chán ngấy đến tận cổ câu châm ngôn Nhiều giọt nước làm nên biển cả này lắm rồi Trong gia đình tôi câu cách ngôn này ngày nào cũng được nhắc tới ít nhất là một lần Tết năm nay, ba mẹ tôi quyết định đón giao thừa ở nhà hàng cùng với bạn bè của ba tôi Chắc là lần đầu tiên đón năm mới ở Ankara cùng với nhiều bạn cũ Nên mới có chuyện đặc biệt thế Chứ mọi năm chúng tôi vẫn đón giao thừa ở nhà riêng với đồng đủ tất cả mọi người các bác hàng xóm bạn ba tôi đã đi nhà hàng từ chập tối và dành chỗ cho cha mẹ tôi. Không muốn phá thông lệ tốt đẹp hàng năm, ba mẹ tôi vẫn cho đón giao thừa ở nhà. Chỉ có điều gia đình tôi làm sớm hơn, từ lúc 10 giờ tối kia. Chúng tôi đã ăn uống vui vẻ, chúc tụng lẫn nhau và mãi tới gần 11 giờ, ba mẹ và chị tôi mới đi đến nhà hàng. Chúng tôi ở nhà với ông bà nội. Bộ bốn chúng tôi đã giải trí thật là tuyệt các trò chơi vui vẻ cũng được ông bà tôi hưởng ứng rất say sưa. Cuối cùng chúng tôi đánh bài mà chỉ tôi và men tin được. Cũng dễ giải thích vì ông bà tôi lúc đó đã nửa thức nửa ngủ rồi mà chúng tôi thì cũng hơi láo cá. Chúng tôi giữ được ông bà nội đến khoảng 1-2 giờ sáng thì mắt cũng díp lại. Thế là cả nhà đi ngủ. Đến 8-9 giờ sáng tôi tỉnh dậy thấy nhà cửa vẫn im ắng quá. Tôi tưởng mọi người chưa về Nằm trên giường một lúc lâu tôi chợt thấy men tin rón rén vào phòng Và hỏi Ba mẹ và chị hai làm sao ấy chị ba ạ à? Làm sao Chị sang đây mà xem Tôi trở dậy và đi xem xét khắp nhà Ông bà nội tôi đã đi về nhà của các cụ từ lâu Ba mẹ và chị hai tôi ở nhà hàng về chắc chưa lâu lắm Chị tôi nằm ngủ trên đi văn, còn mặc nguyên bộ đồ mới dành đi hội. Đầu tóc chị tôi vương đầy giấy trang kim, dưới cổ còn lòng thòng một băng giấy trang trí ngoằn ngoèo. Ba tôi nằm ngủ ngay dưới sàn trong phòng khách, cổ còn đeo cái mặt nạ hóa trang trông gớm chết. Một cái nón giấy vương dưới chân trông rất buồn cười. Chỉ có mẹ tôi là ngủ trên giường, nhưng một chân vẫn đang mang giày còn chiếc giày kia tôi tìm mãi mới thấy ở cầu thang Mentin mang chăn lại đắp cho mẹ tôi Mãi tôi mới đánh thức được chị tôi dậy và đưa chị ấy lên giường ngủ Còn ba tôi thì hai đứa lay mãi mà không sao đánh thức được ông dậy Đành để cho ông ngủ tiếp dưới sàn Tôi bảo Mentin đắp chăn cho ba khỏi bị lạnh Đến chiều, mọi người mới lần lượt tỉnh giấc Thức dậy đầu tiên là mẹ tôi Mẹ tôi đánh thức ba tôi dậy theo Cuối cùng chị hai cũng đã tỉnh Nhưng vừa thức giấc là chị ấy đã kêu mất cái vòng đáng giá Hình như tối qua chị ấy đã đánh rơi đâu đó Nghe ba mẹ tôi thì thầm cằn nhằn lẫn nhau Chúng tôi hiểu rằng tối qua gia đình tôi đã mất một số tiền lớn Sau giao thừa ở nhà hàng đã có đáp bạc Chơi khá mạnh bạo Ba mẹ tôi đã thử vận may rủi của năm mới Và đã cháy túi nghĩa là chẳng còn một xu nhỏ nào. Tôi nghe mẹ tôi hỏi ba bằng giọng rất lo lắng. Tháng tới này chúng ta sẽ sinh sống ra sao đây? Ba tôi trả lời vẻ chán ngán. Thì tôi lại xin ứng trước khoản tiền tạm ứng ở sở chứ làm sao nữa. Những lời trao đổi không bình thường như vậy giữa ba mẹ tôi lâu lắm không nghe thấy trong gia đình. Gần tối, ông bà nội tôi đều thấy mọi người có vẻ ủ dột. Bà tôi liền hỏi, Sao? Đi nhà hàng giải trí thoải mái chứ? Mẹ tôi buồn phiền trả lời, Đây là lần cuối cùng chúng con làm một việc dại dột như thế. Lần sau không bao giờ con mang gia đình đi đón giao thừa ở ngoài mái nhà yêu quý của con. Đến tối, mẹ tôi lần lượt hỏi tôi về men tin này con, mẹ biết các con đã gom góp được ít tiền tiết kiệm. Con hãy đưa cho ba mẹ mượn tạm, mẹ sẽ trả lại cho con sau. Mẹ tôi khẩn khoản yêu cầu chúng tôi. Cả hai chị em đã đưa mẹ hết cả số tiền mà chúng tôi tiết kiệm được trong một năm qua. Có tiếng gõ cửa, tôi ra mở. Thì ra đó là con bé Nuten, con bác hàng xóm. Nó mang lại cho ba tôi mảnh giấy của ba nó gửi Tôi lén đọc trước khi đưa cho ba xem. Bạn thân mến, chắc bạn cũng rõ tối qua bọn này ra sao rồi. Chúng tôi bị nhẵn túi, không còn một xu trong cái trò lô tô khốn kiếp ấy. Tôi chẳng còn nhớ chúng tôi đã về nhà bằng cách nào. Hình như các bạn bên đó đã đưa vợ chồng mình về thì phải. Các bạn có thể cho chúng tôi mượn tạm 100 đồng không? Xin cảm ơn trước nhé. Ba tôi đọc xong đưa lại cho mẹ tôi với cái nhìn đầy ý nghĩa. Hai người thầm thì bàn bạc rất lâu. Tôi hiểu rằng ba tôi không thể trả lời ông bạn rằng không có tiền. Vì vậy đến lượt túi tiền tiết kiệm của chị hai tôi được hỏi đến. Vẫn giấu chúng tôi, ba mẹ gọi chị tôi lại và thầm thì bảo chị tôi mở túi cho mượn tiền. Mentin được giao nhiệm vụ mang tiền sang cho ba mẹ Nuten. Sau khi sang hàng xóm trở về, tin cần làm gì đó bằng bút chì, nhưng nó đã để quên đâu mất. Thấy nó hỏi lung tung hết người này đến người khác, mẹ tôi nổi giận mắng. Con cái nhà này không biết tiết kiệm gì cả, chỉ có phá thôi. Mỗi ngày tôi phải mua bút chì một lần cho ông chắc. Trời ơi là trời! Ông nội tôi thấy thế bèn ứng dụng ngay bài giảng có câu châm ngôn quen thuộc. Không có xu thì không có ngàn vạn đồng được cái gì không có nếu không có những xu nhỏ mentin vạn ạ à. mentin đang tức vì bị mắng trả lời không chút hào hứng ồ cháu ông giỏi lắm nhiều giọt nước tạo nên hồ lớn cái gì tạo nên hồ nước cháu lúc đó chẳng kịp để mentin mở miệng tôi vội cướp lời Chẳng làm thế nào đầy hồ được ông ạ à. Rất ngạc nhiên ông nội hỏi tôi Sao? Cháu bảo sao? Tại sao không đầy hồ? Thế đấy ông ạ à, Có bao nhiêu nước đi chăng nữa thì hồ vẫn chẳng đầy Ông có nói mãi cũng vậy thôi Vẫn chưa chịu thua Ông nội tôi hỏi Thế thì sao? Cháu giải thích cho ông xem nè Đây này ông ạ à, Ở chỗ đất trũng nhiều giọt nước sẽ tạo nên một cái hồ được còn ở những chỗ khác nước cứ rơi rơi hoài rồi sao nữa lúc đó những giọt nước chỉ tạo thành sông đổ ra biển thôi ông ạ à. bà tôi ngồi im không nói gì nhưng lườm tôi rất gay gắt thế đấy năm mới đã đến với nhà tôi như vậy tôi tin chắc rằng năm tới cả nhà tôi sẽ cùng nhau đón giao thừa vui tết ở nhà Thế còn bạn, gia đình bạn đón giao thừa ra sao? Tôi chân thành chúc bạn năm mới chỉ có niềm vui và sức khỏe. Chúc bạn học giỏi nữa. Bạn của bạn, Geneva. Quý vị xin mời các bạn cùng đón nghe những bức thư kế tiếp của Geneva và Ahmed ở các video tiếp theo. Các bạn nhớ nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh cho Vương Nhụy nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.